Cá này cá Linh hả? Nè Trời ơi, gì mà nhiều dữ vậy? Ủa rồi cái này làm gì? Hai mới thấy luôn á Ủa là cái này hồi nãy chú đổ một ca một thao rồi á hả? Ủa vậy là anh này là hai thao nữa là ba thao hả? Ôi con cá này nào nấy đẹp cái này tính ra hàng ngàn con luôn cũng được nhiều dữ vậy hả chú mấy mấy mấy cái lớn giống vậy mấy cái hả trời ừ, hai cái hả ờ có một cái mà anh đẩy ờ đẩy lưu luôn hả mình à, đi theo à, chú năm à, dở một cái lú nữa nha mọi người cái lú này là cái lú thứ hai nha mọi người cái này mấy ngày rồi mới đi thăm chú năm mấy ngày rồi à ờ. chú nhâm nói này là khoảng à, hai ngày rồi nha mọi người lú được khoảng hai ngày mới đi thăm dạ nhiều không chú nam nhiều không à cái này ờ, cái này chắc à, có thể ít hơn cái à, hồi nãy cái này thì không có nhiều bằng cái lú hồi nãy nha mọi người khá khá u có cá chạch nữa à, bên đây có chạch nãy ở bên cái à, kia thì cá chạch không thấy bên kia là cá mè không ồ có ốc nữa bên này cũng được à, khá khá nha các bạn nhưng mà có à, ốc có mấy con ốc này bự quá ốc này là ốc lát ốc lát đen trời ơi có thêm trời ơi các bạn này của cá nóc nữa trời ơi cái bụng nó đụng đụng nó bụng nó còn do cá chập cua dạ dạ dạ Ủa này có cá chạch cái nãy đâu có, này có cá chạch luôn. hai à, hai chú cháu mình đi à, thăm vớn vợ coi có tép cơ, tôm gì không cho cho mấy bạn xem nha dạ cộng tao ngẫu mũ rồi biết rồi bán rồi ghi máy rồi À, trời hôm nay không có nắng nổi nha mọi người trời này thì à, mát mẻ ừ, ừ, ừ, dạ có không chú cái này có không à chỗ đó nó hơi sâu quá chứ nó còn giá nó dùng qua giật đâu hôm nay mình với là chú năm đi à, dở à, giới nha mọi người này là cái à, đầu tiên hy vọng là sẽ có tép nha tép với lại cá chập mấy ngày trước đổ tép với cá chập cũng nhiều mà hôm nay thì không biết như thế nào để mình thử với chú năm coi nhiều hay ít đây tép tép hả chú nào tép hả à, thấy nó nhảy nhảy có cua nữa mấy con cua nè cua lắm còn vô à, nhiều à wow, Ủa, Ủa, con cá gì nhảy lên bự quá Đó, bà có ghê không, không nè Dạ, cậu hứa cá chạch <laughs> cũng được cũng được khá khá ôi cá chạch mập mập không luôn ủa cá chạch cũng nhiều quá ha chú ừ. <laughs> cũng ờ, được ờ, chắc khoảng ờ, hơn 20 con cá chạch mình được mấy cái chú mấy cái giống vậy à, hai hả à. à? mở rồi chú ơi mình qua đó luôn đi rặn đó luôn à. mới à, có cái à, đầu tiên mà cũng à, được à, cá chạch cũng hơi nhiều nha mọi người cua rồi ốc nữa cá chạch mập mập không luôn chút nữa mình về nhà mình sọn chứ ủa ờ, có được không cá cá trào nữa rặn như ký dạ đúng rồi 还有鱼塘呢，还有。 cái này cũng hai ngày hả chú hai ngày chưa thăm hả hai hai ba đó còn thấy như có cá chạch đó cua hầu như mấy cái này cái nào cũng có cua á ô oh, quá chừng cá chạch đó thấy là cá chạch cua cái này có bồ tát nhiều rồi ờ, con cua bự ơi là bự này mình tính dở mới có hai cái mà gần nửa thao rồi dạ. Ờ, có con cua kẹp luôn con cá luôn con cua ơi con cua cua đồng cua đồng cái mai nó hơi màu tím tím nha mọi người dễ phân biệt lắm mình giờ mình ngồi mình lựa ra mình là với chú à, năm lựa lựa cua ra theo cua nha mọi người cá theo cá cho cá chặt qua đây nè cá chặt qua đây đi con cá chạch này nó mập quá chú năm ha mập lù à lá ừ. còn cái đó mà chích một cái là khóc luôn chú nằm coi chừng con cá chốt ừ. á áo ngủ quá rồi ừ. ngáo, nhớ rồi còn thấy vẫn á gì đó ngự áo rồi con nãy có thấy rồi rồi lựa giờ còn lại cá chặt với lại tép này chắc cũng khoảng à, à hơn 2 kg cái chạch này à, dạ, kẹp hả chú kẹp hả ta rủ mà em cá cái con này nó à, ngộ quá à. bóc bóc bóc bóc lăn lăn lăn lăn tự nhiên cái nó toàn do hỏi người bé bé rồi ông muốn rồi hả ừ. Còn ờ, cá tròn do y như trái banh ừ. miệng cá trời con này à, thả cho nó về tự nhiên mốt nó bự rồi mình bắt nó chú ha thả nó đi cá chạch này bắt trơn bởi có cái dĩa gì mình dễ bắt nó tép này nhà mình có bánh tráng trên dứa có bánh tráng chưa tép này hồi à, làm gì cháy à cháy cũng bánh tráng à đã rồi đang rồi cứ rồi không rồi cá chạch tính ra hay quá để vậy mà nó còn chui chui chui chui ở dưới rồi sao à đó được những em cá trạo cá lóc con rồi đi trai mấy con cá à, trào đó để vào đây trai còn không mấy cá sặc rồi cho qua luôn đó lấy cái thau này nè sẵn đổi ổng <laughs> đổi ổng đổi nào đổi lấy cá này nè ừ, đó tép này sạch rồi nè sạch chưa sạch rồi nè nếu về một ngày nữa là nước à, ruộng nó rút ra chắc còn bự hơn nữa ha tép vớt tép này chưa đẻ nè bụng trứng không rồi cho mấy tép này mới ngon á ăn mấy triệu con đây rồi tép tương đối sạch nữa đó rửa lại cái nữa giờ lặt cá bỏ qua cái nữa